Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lùm đố của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận giải ngoại hạng Anh Leeds United và Manchester City diễn ra vào 3 giờ ngày 29 tháng 12 Thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng đang thấy là Manchester City đang đứng ở vị trí thứ hai Và có 32 điểm sau 14 vòng đấu Còn trong khi đó Leeds United đang có 15 điểm sau 14 vòng đấu và đang đứng ở vị trí thứ 15 thì bóng độ những trận gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy trong những trận gần nhất thì Leeds United đã giao hữu thắng được hai trận thắng Anche với thắng ờ, Real ờ, Sociedad thì còn Leeds United thì anh em cũng thấy phong độ trên mọi đấu trường của Leeds United chỉ thắng mới được 4 trận và để thua tới ờ, uh, 6 trận thì cái phong độ của Leeds United đang dần đi xuống không có được tốt cho mấy từ khi bán Rafinha đi thì bên phía Man City anh em cũng thấy Man City đang đứng nhì bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh, chỉ dưới có mình Arsenal và đang dí Arsenal uh, bám theo để giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó mà Manchester City đã để thua cái trận gần đây là để thua Benford với cái tỷ số là 2-1. Còn trận đá cúp liên đoàn gần đây nhất là thắng Liverpool với cái tỷ số là 3-2 thì Man City đang có cái phong độ rất tốt trong cái mùa giải ngoài hàng Anh hiện tại. Thì trong cái những lần đối đầu trước đó của Manchester City và Leeds United thì anh em thấy Manchester City những bàn thắng của Manchester City toàn là cách biệt từ 4 đến 7 bàn thì anh em cũng thấy đây là những trận gần nhất mà Manchester City gặp Leeds United đây là cái trận gần nhất mình cho anh em xem cái trận này là Manchester City ăn à, Leeds United với cái tỷ số là 4-0 trên sân nhà của Leeds United đây hai thằng gặp nhau chỉ có 4 thẻ vàng thôi nha anh em còn góc thì cho anh em xem góc góc thì hiện tại là chín quả nếu mà cái trận này có tài góc thì cũng tầm 9 quả rưỡi thì anh em có thể vào cái mã tài góc được nha còn những cái bàn thắng mà ghi ghi phút 13 54 78 nè anh em dây phút 90 cộng 3 thì anh em có thể vô những cái mã kèo rung được nữa thì đó là cái những cái mã kèo mà cái lịch sử đối đầu trận trước đó lượt đi của Leeds United và Manchester City còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì kèo nhà cái đưa ra là trận này nhà cái đang đánh giá cao Manchester City cho Manchester City chấp tới 1,75 và tài xỉu 3.5 thì giống như anh em đã thấy trong cái lịch sử đối đầu của Manchester City và Leeds United thì có rất nhiều trận nổ tưng bừng bàn thắng thì anh em cứ vào cái mã kèo Man City chấp 1,75 hoặc là anh em có thể chờ kèo tuột xuống 1.5 anh em có thể vào cái mã Man City chấp 1.5 và tài xỉu 3.5 thì anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay cho mình thì hai thằng này trong lịch sử gặp nhau thì từ 4 bàn thắng đổ lên thì anh em cứ vào cái mã tài 3.5 và anh em chờ kèo Man City tuột xuống 1.5 thì anh em vào cái kèo Manchester City này cũng được nha còn góc góc thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu anh em cũng có thể nằm cái mã kèo Manchester City chấp góc thì trong lịch sử nó là tới chín quả góc thì anh em cứ nằm Manchester chấp tầm ba trái rưỡi góc thì anh em cứ nằm vào cái mã kèo Manchester chấp góc cho mình đó là những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò không thể chơi được những mã kèo rung góc rung thẻ thì à, anh em có thể liên hệ trực tiếp qua với mình đó là zalo của mình là 0963731346 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn